Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Trong video trước đây, khi chúng tôi phát về những cây cầu cao nhất thế giới, đã có rất nhiều khán giả của kênh bình luận muốn chúng tôi làm về những cây cầu cao nhất Việt Nam. Đáp ứng yêu cầu đó, hôm nay mời các bạn cùng Lên Đô Thị đến với những cây cầu cao nhất Việt Nam. Chiều cao này có thể chưa là gì so với thế giới, nhưng với điều kiện vật chất và cơ sở hạ tầng như của chúng ta, thì để làm nên những cây cầu này đã là một sự cố gắng đáng để chúng ta tự hào rồi đúng không ạ?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 kết nối sân bay quốc tế Nội Bài và trung tâm thành phố Hà Nội. Kết cấu của cây cầu thuộc loại hiện đại của thế giới, với 5 trụ tháp chính, kết nối các nhịp dây văng nâng đỡ toàn bộ phần chính của cây cầu. Năm trụ tháp này tượng trưng cho năm cửa ô cổ kính của Hà Nội. Cầu Nhật Tân là một trong những dự án trọng điểm quốc gia có mức tổng vốn đầu tư là 13.626 tỷ đồng. Sau khi khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2009, cây cầu được hoàn thành vào tháng 1 năm 2015. Cầu Nhật Tân có tổng chiều dài là 9,17 km, trong đó phần cầu chính là 3,9 km, đoạn cầu vượt sông Hồng chiếm 1,5 km và phần cầu dẫn dài 5,27 km. Cây cầu này nối huyện Đông Anh bên kia sông với quận Tây Hồ bên này sông. Trước khi có cầu Nhật Tân, thì cầu Thăng Long giữ vai trò chính là tuyến giao thông ngắn nhất giữa nội bài và trung tâm Hà Nội. Vào các dịp lễ, kỷ niệm trọng đại, hệ thống đèn led chiếu sáng mỹ thuật trang trí cho toàn bộ trụ, thành cầu và dây văng trên cầu với số đèn led được sử dụng lên đến 1.280 chiếc. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cây cầu nằm ở vị trí thứ 8, cầu Mỹ Thuận cao 116,5m. Mỹ Thuận là cây cầu dây văng đầu tiên ở Việt Nam, nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Cầu nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 125 km về phía Tây Nam, trên quốc lộ 1A, trục giao thông chính của đồng bằng sông Cửu Long. Cầu được khởi công tháng 7 năm 1997 Khánh Thành 3 năm sau đó, dài hơn 1,5 km, rộng gần 24 m. Hai cầu dẫn bên 11 nhịp, mỗi nhịp 40 m, độ cao thông thuyền là 37,5 m. Đây là công trình hợp tác giữa các chuyên gia, kỹ sư và công nhân của Australia và Việt Nam. Với kiểu dáng kiến trúc độc đáo, lúc mới khánh thành, cầu Mỹ Thuận thu hút khách du lịch mọi miền đất nước. và cây cầu nằm ở vị trí thứ bảy ngày hôm nay, cầu Rạch Miễu, cao 117 m. Cầu Rạch Miễu là một cây cầu dây văng nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Bờ bắc của cầu này là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bờ nam là huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre. Cách tỉnh lỵ Bến Tre, thành phố Bến Tre 14 km. Đây là công trình do Việt Nam tự đầu tư, thiết kế và tổng thầu là công ty Việt Nam. Cây cầu này khi hoàn thành đã giúp tỉnh Bến Tre thoát khỏi thế cô lập về giao thông đường bộ. Ngoài cầu chính, công trình này còn bao gồm đường dẫn hai đầu. Cầu Rạch Miễu có tổng chiều dài toàn tuyến là 8.331m. Trong đó, cầu số 1, cầu dây văng dài 504m, khẩu độ nhịp chính 270m. Cầu số 2 phía Bến Tre dài 381,8m, bề rộng mặt cầu là 15m, tĩnh không thông thuyền 37,5m. Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 1.400 tỷ đồng vào thời điểm năm 2009. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cây cầu nằm ở vị trí thứ 6, cầu Cao Lãnh, cao 123,4m. Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền, có chiều dài hơn 2 km nằm trong tuyến nối Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, dài hơn 21 km, đi qua địa phận huyện Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Cầu được thiết kế với quy mô cầu dây văng hai mặt phẳng dày, nhịp chính dài 350 m, chiều cao thông thuyền là 37,5 m. Trụ tháp hình chữ H cao 123,4 m. Mặt cắt ngang cầu dài 24,5 m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tổng vốn đầu tư của cầu Cao Lãnh là khoảng 3.000 tỷ đồng, từ nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Australia, vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB và vốn đối ứng của Việt Nam. Cây cầu được khởi công ngày 19 tháng 10 năm 2013, sau hơn 4 năm thi công, Công trình đã hoàn thành vào tháng 5 năm 2018. Cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Công từ Kiên Giang đến Đồng Tháp 10 lên thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đưa vào khai thác và sử dụng, công trình sẽ nối liền hai bờ sông Tiền trên địa phận tỉnh Đồng Tháp. Và bây giờ là cây cầu ở vị trí thứ 5, cầu bãi cháy, cao 137,5m. Nối hai bờ vịnh Cửa Lục, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cầu bãi cháy được khởi công ngày 18 tháng 5 năm 2003, khánh thành vào ngày 2 tháng 12 năm 2006. Đây là cây cầu dây văng bê tông cổ thép dự ứng lực, một mặt phẳng dây với độ dài nhịp chính 435m, đạt kỷ lục thế giới với loại cầu theo kết cấu này. Trước cầu bãi cháy, Kỷ lục này thuộc về Sunshine Skyway của Mỹ, có chiều dài nhịp chính là 400 mét. Tại công trình này, nhiều công nghệ, kỹ thuật thi công tiên tiến lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, như biện pháp thi công móng giếng chìm hơi ép, móng cọc sim cổ. Cầu được thi công bằng công nghệ đúc hẫng cân bằng, tại trụ cầu chính trên độ cao 50 mét dầm cầu được vươn ra biển và kết nối khi lưới liền hai cánh hẫng. Công nghệ xây dựng này đảm bảo các tàu thuyền vẫn có thể hoạt động được bình thường trong suốt quá trình thi công. Chiều dài cầu là 903 m, trong đó chiều dài nhịp chính 435 m. Chiều rộng toàn cầu là 25,3 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, người đi bộ. Chiều cao thông thuyền 50 m, tàu trọng tải 50.000 tấn có thể qua lại cầu có khả năng chịu được động đất cấp 7. Công trình được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng của chính phủ, với tổng mức đầu tư xây dựng là 2.140 tỷ đồng. Hai trụ tháp cầu cao 137,5m, đường kính rộng 60m, được đặt trên hệ thống móng giếng chìm hơi ép kích thước lớn, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam với công nghệ thi công hiện đại, tiên tiến. tiến nằm trên quốc lộ 18A nối liền hai khu vực trung tâm văn hóa, kinh tế của tỉnh Quảng Ninh là hòn gai và bãi cháy. Cầu bãi cháy tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông nội đô thành phố Hạ Long và nối thông toàn bộ tuyến quốc lộ 18A, trục giao thông huyết mạch của tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của toàn bộ vùng Đông Bắc đất nước. Tiếp theo, mời các bạn đến với cây cầu nằm ở vị trí thứ tư trong danh sách ngày hôm nay, cầu Vàm Cống, cao 143,9m. Cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu nối thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, nằm cách bến phà Vàm Cống 3 km về phía hạ lưu với chiều dài 2,97 km. Mặt cắt ngang cầu rộng 24,5 m, bao gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Cầu được thiết kế với quy mô dây văng hai mặt phẳng dày, nhịp chính dài 450m. Trụ tháp hình chữ H cao 143,9m. Đường dẫn vào cầu rộng 20,6m, cũng gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tốc độ thiết kế là 80 km/h với tổng mức đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng. Cầu Vàm Cống là cây cầu chiến lược, góp phần phát triển kinh tế xã hội ba địa phương là thành phố Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đây là cây cầu nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh và là trục giao thông ngang của vùng đồng bằng sông Cửu Long nhằm kết nối, rút ngắn thời gian đi lại giữa trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh. Người dân hai bên bờ sông Hậu không còn phải chờ phà qua sông mất thời gian nhiều như trước đây. Đây là dự án thành phần thuộc 3 dự án kết nối trung tâm đồng bằng sông Mekong, được đầu tư bằng nguồn vốn vay của ưu đãi chính phủ Hàn Quốc – và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Bây giờ là cây cầu ở vị trí thứ tư, cầu Trần Thị Lý cao 145 m. Được khởi công vào năm 2009 và hoàn thành vào năm 2013. Cầu Trần Thị Lý có độ dài hơn 700 m, nối liền hai bờ sông Hàn Tên của cây cầu được đặt theo tên nhà hoạt động cách mạng Trần Thị Lý, người có tinh thần bất khuất, không khuất phục trước kẻ thù và sự dũng cảm đáng khâm phục trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của đất nước. Với thiết kế mang âm hưởng phong cách châu Âu, cầu Trần Thị Lý là một nét phá cách độc đáo giữa bức tranh thành phố Đà Nẵng sôi động và nhộn nhịp. Cầu sử dụng hệ thống dây văng ba chiều với những trụ dây văng nghiêng tạo dáng cầu lạ mắt, kết hợp với trụ tháp nghiêng cao đến 145m so với mặt nước biển và tựa như trong hình tượng cánh buồm căng gió từ sông Hàn tiến ra biển Đông, mang theo khát vọng vươn lên của người dân thành phố Đà Nẵng. Chính thiết kế vô cùng sáng tạo này đã tạo nên một nét kiến trúc nghệ thuật đặc sắc và độc đáo, có 102 cho cây cầu. Về đêm, cầu Trần Thị Lý càng trở nên ấn tượng và đẹp lung linh sáng rực cả khung trời, với hệ thống đèn chiếu sáng được trang bị hiện đại. Những ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ cây cầu lan tỏa in bóng dưới dòng sông Hàn mênh mông, làm biết bao du khách phải chững lại và ngẩn ngơ ngắm nhìn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cây cầu nằm ở vị trí Á quân ngày hôm nay. Cầu Phú Mỹ cao 162,5 mét. Cầu Phú Mỹ là cây cầu giao thông huyết mạch nối khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 và khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, thuộc đường vành đai ngoài thành phố. Khi chưa có cầu Phú Mỹ, người dân miền Bắc và miền Trung phải đi vào nội ô thành phố để xuống miền Tây. Nhờ sự xuất hiện của cây cầu Phú Mỹ, giao thông giữa các tỉnh miền Bắc, Trung Nam và khu vực đồng bằng sông Cửu Long được rút ngắn, giảm ùn tắc giao thông cho những con đường nội ô Sài Gòn. Vào thời điểm khánh thành, cầu Phú Mỹ là cây cầu dây văng dài nhất, hiện đại nhất Việt Nam, nối liền quận 7 với quận 2 và quận 9. Cầu có chiều dài hơn 2 km, chính xác là 2031 m, rộng 27,5 m. Trụ cầu cao 162,5 m. Cầu được thiết kế với 6 làn xe. Mỗi ngày, cầu Phú Mỹ có thể cho 100.000 lượt phương tiện lưu thông qua lại. Tổng mức đầu tư là 3.250 tỷ đồng. Cầu Phú Mỹ không chỉ là một công trình trọng điểm của Việt Nam, mà còn là công trình cầu dây văng hiện đại nhất trên thế giới. Hiện đại ở đây là phần kỹ thuật dây văng, trên thế giới chỉ có vài cây cầu như thế. Cuối cùng, mời các bạn đến với cây cầu nằm ở vị trí quán quân ngày hôm nay. Cầu Cần Thơ, cao 175,3 mét, bắt đầu được đi vào xây dựng từ năm 2004 và chính thức khánh thành vào năm 2010. Nằm vắt ngang con sông Hậu để nối liền hai quận Cái Răng Cần Thơ và thị xã Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long. Có nhiệm vụ chính là đảm bảo giao thông cũng như giao thương giữa hai bờ. Đây là công trình cầu dây văng nhận được sự hỗ trợ vốn từ Nhật Bản với tổng số vốn lên đến 5.000 tỷ đồng. Cầu Cần Thơ nắm giữ kỷ lục là cây cầu có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á. Chiều dài toàn tuyến gần 16 km, phần cầu chính dài 2.750 m. Trong đó, có 1.010 m là cầu dây vàng, rộng 23,1 m cho 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, 1 giải phân cách, 4 giải an toàn, 2 giải lan can. Độ tĩnh không thuyền là 39 m, nhịp giữa hai trụ tháp chính dài 550 m, bảo đảm cho tàu có sức chở lớn đi qua thuận tiện hai tuyến đường dẫn phía Vĩnh Long và Cần Thơ, dài 13.100m cùng với 4 nút giao tạo nên cảnh quan đẹp và thông suốt giao thông.